Ok, chào các bạn thì ngày hôm nay tôi sẽ nói về cái mạch dịch mức Vậy thì đây là một cái mạch dịch mức dùng IC khuếch đại thuật toán Và chúng ta quan sát thấy có một con thuật toán à, Cái đầu B có hai điểm trở R1 và R2 Trong đó R2 được mắc với một cái cái, cái con biến trở Và trên con biến trở lại nối với nguồn 12V Đấy, đầu ra là chân, chân số 6 của IC và R R4 mắc với với đất còn R3 thì mắc với R4 và nối với chân chân N thì sau đây ta sẽ xét cái điện áp đầu ra của nó bây giờ chúng ta quan sát chân N này chân chân chân B chứ tôi xin lỗi chân B nhé thì ta áp dụng định lý à, chóp 1 tại nút nút B tức là i 1 này i 1 này với Y2 này thì à, Y1 cộng Y2 chính là bằng Y của cái dương này Y dương này đúng không mà Y1 đấy nó chính là bằng U1 trừ UB trừ U của nút đây này U1 trừ cho UB đấy chia cho R1 cộng cho U2 trừ UB chia cho R2 bằng bằng 0 đúng không sau đó ta áp dụng định lượng ôm tại tại n thì uh, à, un sẽ bằng r4 chia cho r3 cộng r4 nhân cho nhân cho u ur nhân cho u ra đấy. đấy ur đây là cái u ra này un là tôi nhắc lại nè cho những bạn mà có vẻ ít hiểu đó là chưa biết gì đó là un là hiệu điện thế tại tại cái cổng cổng đảo của con IC. UB chính là hiệu điện thế tại cổng cổng thuận của con con IC. Đúng không? Mà con IC này ấy, nó khuếch đại thuật toán lý tưởng cho nên là UN bằng UB chính là bằng R4. Ban nãy mình tính được ờ, UN là bằng R4 cộng ờ, R3 à, chia chia cho R3 cộng R4 nhân cho U ra. Thì ta dựa vào 1 và 2, một là cái này một là cái này đấy đấy một là cái đó sau khi thay vào ta sẽ được như sau à, U1 trừ cho R3 chia R4 nhân cho UR chia cho R1 đấy chúng ta thay vào như thế cứ thay UN chính là bằng cái giá trị mà giá trị mà tôi đóng ngoặc mở ngoặc hai đấy sau đó ta huy động lên sau đó ta huy động lên nhân R3 R4 lên cái U1 đó này đấy à, nhân cho R4 nhân cho UR ở dưới này ở dưới này ta hạ mẫu xuống là R3 à, cộng R4 cái này cũng tương tự ta quy đồng lên thì sau khi chúng ta quy đồng lên thì chúng ta lại tiếp tục quy đồng lần nữa cho nó chung mẫu trung mẫu này trung mẫu chính là R1 nhân cho R2 R3 cộng R4 đúng không mẫu chung của nó ấy, cái này các bạn biết rồi thì bằng là U1 nhân cho à, đóng ngoặc mở ngoặc R3 cộng với R4 nhân cho R2 à, trừ cho R2 nhân cho R4 nhân cho UR cộng cho U2 nhân cho R3 cộng với R4 nhân cho à, cái này là cái này là R1 này các bạn đấy, R1 đấy trừ cho R1 nhân cho R4 nhân cho UR bằng bằng không chỗ này trừ này đoạn này là đoạn tiếp nối đấy đoạn, đoạn, đoạn tiếp của cái dãy trên đấy đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục tiếp tục được là à, R3 chúng ta đặt mẫu chung đây này chỗ đoạn này chúng ta có R3 R4 này R3 R4 này chúng ta đặt mẫu chung R3 cộng R4 nhân với R1 à, à, nhân cho U1 R R2 cộng U2 R R1 cái này cái này ta thấy là có mẫu à, có UR chung thì ta đặt UR chung chính là R2 nhân cho R4 cộng R R1 nhân R4 hay nói cách khác hay nói cách khác ta sẽ mà ta đang tính gì ta đang xét gì đầu bài ta đang xét cái gì đầu bài là ta đang xác định điện áp đầu ra của mạch tới đoạn này ta sẽ tính được UR chính là bằng R4 à, R3 cộng R4 à, chúng ta chia ra nhân lên lấy nguyên cả cái này lấy nguyên cả cái này chia cho cái giá trị này đúng không thì ta sẽ được như thế và sau khi ta biến đổi ta biến đổi biểu thức này biểu thức ở dưới này biểu thức này này đấy thì ta biến đổi nó được là R1 nhân cho R2 nhân cho R3 cộng R4 Đấy. tất cả chia cho R4 nhân cho R1 cộng R2 nhân cho mở ngoặc U1 chia cho R1 cộng cho U2 chia cho R2 như thế là ta đã xác định được U ra của nó rồi đúng không bài toán đây đây là kết thúc và sau đây tôi sẽ trình bày cho các bạn là dạng sung của nó ra như thế nào đây ví dụ như là ta cho một đầu vào vào input 1 là bằng một dạng sung như thế này đúng không cái mũ hai đây chính là từ từ cái đoạn gạch ngang ở dưới này chỗ thô chí này cho tới cái đoạn này chính là cái đoạn nó dịch chính là đoạn nó dịch một, một, một mức nào đó sau đó nó qua cái mạch dịch mức tín hiệu mà cụ thể ở đây chính là cái mạch dịch mức tín hiệu à, khuếch đại thuật toán thì à, qua cái mạch à, dịch mức à, tín hiệu khuếch đại thuật toán thì nó sẽ nó sẽ dịch đi một khoảng đây chỗ đoạn đây này đấy nó sẽ dịch đi một khoảng đấy nó dịch đi khoảng đó khoảng này chính là bằng bằng bằng cái đoạn này này đấy nó dịch đi một đoạn nữa đấy thì đó đó là cái nguyên lý của mạch dịch mức ừ, các bạn xem lại nguyên lý của nó nha đây chính là output output mặt ra của nó và như thế là tôi đã à, nêu ra được cái nguyên lý của nó và các bạn nhớ rằng à, mạch trực mức điện áp là nó thực hiện việc là cộng thêm à, thành phần một chiều vào trong cái tín hiệu vào đấy nó sẽ cộng thêm cái thành phần này thực hiện cộng thêm thành phần một chiều và tín hiệu vào và như thế là tôi đã vừa trình bày cho các bạn là một số mạch à, cái mạch à, dịch mức được à, xử trong cái xử lý tín hiệu này và được à, ứng dụng rất nhiều trong điện tử cũng như trong trong y sinh và bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc